thật sẽ lo yang siêu men lo hai chú tăng ya chu liu liu liam cha đâm nước phê ô đắp bia luôn khỏe ô lê tiêu thấy bầu tu na na hồng anh bầu nhật gia cho nhìn xây dầm nhờ mẫu thọ à, nhà ngà thọ phù thọ tha tê nhân khâu khí à, theo khổ phiêu thất cha hai yun na vô mang chiều vô mang tao yun cho khí a chiều tôi nhìn thấy Phật giả quân tề Phổ tha nhầm tu châu Nam nhân nhớ kim mà ra tông ấy giờ dạ, chiêm tông ế chiếu pha nhiều nam tế nhớ pha trong phái mưa xin tiêu do như quân do nhiều có hoa tự mai ai danh nhạc giá bay mưa pha e ô lấy e tiêu nàn tay su lô tàu phải su nhiều thái giang hé thiên na à, mà nhún chú nam phun nhớ pha tình trí nhà em chế ra nhưng nó quê con nó hái chiều chiếm phế gì tài nan tung chiến chiếu tài yếm nhu hố tài phiêu dân <coughs> nhân thím tăng à chiếu tu kín yếm nhu thím bèn khuê hái nhiều trong nhân thiên văn trường tế ý nhà mai dân hay nhà mai nhiều dân mai tán chiếu một thề tối nhà mai cao hạ thân chiếu chiều chuyện mai bèn lệ một thề tối chạm qua làn màu chinh chiều trên mai phú quê chinh gần hay nhà mai khí tàng phiêu Xin mai bé mà bồ thân nhà nhà mai chỉ ngõ khí tàng phiêu Xin mai xin mình à, đình đi phòng tô quần về mương thức xế âu xuân mai sáng gần là tối thìn thấy phiêu tôi mã khu dân nhiều thật ra thân mình em thái tỷ cứ tạm bình che bên nhà dầu nhầm lỡ quân khỏe miêu nhị tay khỏe quê thất xế dấu giao dù dân nhân hái tuôn quyết trong mẹ bà to kênh có dầm hiệu kinh đi à, tô tì nhà mai tí dặn tí dặn tô tì tí dặn nhiều hai khoe lo vàng à, một bên sĩ rồi mừng tàng phê dinh hỷ phiêu Hụt thề giả mừng Tùng nhầm ý Đông khiêm Đông Thiêu xe sinh dân nhiều <clears throat> Nam nhà dẫn khiêm mà nhớ dẫn ấy Giờ khiêm Tông ấy thiếu cha kiều Nam nhà ý thính hai tin bữa nhớ nhân ý thính hai phương nhớ Yếm thính xa tì ngà hán hàn tây Sa bơ tôi lấy âu dầm lo nhân nhìn nà thiên nhân quý mưa lối nhân nên con đi à